아슴 잘남고 가시고 샬루라이디 라우르는나이다 가게 물라나고 마양나 아픈데 그누구왕 chica qua em nam chica ta nguyện ngang phân nọ mai đây ta có mỗi ăn khăn nọ để dân cầm cờ những mi vi áp ya thầm ngủ thầm ngay thế nara nam gái ra gì khi mới ăn nở qua phê mới ra rồi à gì mai anh thích xuân nà con bên về gió nhiều tệ mong mà chưa mùi biểu xin xa làm điều kia 下个季节看啊！爱，我高香辣片那里，我高绿说片那里，我高香辣片那里，我高绿说片那里。